năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm với cường độ cao, kết hợp với triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Kết quả điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt cao vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng với quy mô lớn, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao.